lai lịch và đạo hạnh của 10 đại đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong các cao đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì 10 vị La Hán kiệt xuất nhất là 10 đại đệ tử. Thứ nhất là Mahetta Ca Diếp, đệ nhất khổ hạnh. Thứ hai là Ananda, đệ nhất đa văn. Thứ ba là Xá Lợi Phất, đệ nhất trí tuệ. Thứ tư là Tu Bồ Đề, đệ nhất giải không. Thứ năm là Phú Lâu Na, đệ nhất thuyết pháp. Thứ sáu là Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông. Thứ bảy là Mahekta Ca Chiên Diên, đệ nhất luận nghĩa. Thứ tám là Ana Luật, đệ nhất thiên nhãn. Thứ chín là Ưu Bà Ly, đệ nhất chỉ giới. Thứ mười là La Hầu La, đệ nhất mật hạnh. Từ xưa tới nay, có rất nhiều ngôi chùa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng 10 đại đệ tử của Ngài. Dưới đây là vắn tắt cuộc đời và đạo hạnh của 10 đại cao đồ của Đức Phật. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. 1. Ma Hetta Ca Diếp Khổ hạnh đệ nhất đầu đà đệ nhất Ông chuyên tu đầu đà hạnh, ông là bộ óc chính của lần tập kết Phật điển lần thứ nhất. Do hoàn thành nhiệm vụ tập kết Phật điển lần này, nên danh tiếng của Ma Hetta Ca Diếp cũng gọi là Đại Ca Diếp Vang Danh Thiên Hạ. Tên đầy đủ của ông là Ma Hetta Ca Diếp Bà, sinh ở làng Ma Hetta Bà La, gần thành Vương Xá, miền Trung Ấn Độ. Phụ thân của ông là đại phú ông nổi tiếng của bà La Môn Giáo, Cha mẹ ông kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con. Thế là họ đến trước cây bồ để Pipa lơ cầu sinh con. Thế là sinh ra Mahetta Kaziep, đặt nhũ danh là Pipa Leyaner. Đứa trẻ này sinh ra có 32 tướng tốt, mỗi hành vì cử chỉ đều khác người bình thường. Năm 8 tuổi, cậu bé thọ giới bà La Môn. Sau đó anh rất nhanh chóng tính thông những huyền diệu trong pháp môn. Một ngày, nghe đến danh tiếng của Phật Thích Ca, ông liền tìm đến gia nhập tăng đoàn. Vợ ông là Bạt Đà Ca Tỳ La Nê cũng xuất gia làm ni cô. Ông là người biết đủ, ít ham muốn, chuyên tâm tu hành, do đó được xưng là đầu đà đệ nhất. Khi Đức Thế Tôn nhập diệt, đúng lúc ông đi vân du ở phương Bắc xa xôi. Sau khi được báo tin buồn này, ông lập tức đi suốt ngày đêm. 2. Ananda, Đa Văn Đệ Nhất Tôn giả Ananda, cũng gọi là Anan hoặc Nanda, sinh ở thành Ca Tỳ La Vệ, là em trai của bà Đạt Đa. Ông là con trai của Cam Lộ Phạn Vương và là em họ của Đức Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ông theo học thập lực ca diếp, dựa theo lời chung của Bạt Kỳ Tử mà đắc đạo. Khi Đức Phật Thích Ca 55 tuổi thì ông bắt đầu bước vào Phật môn, phụng sự Đức Phật trong thời gian dài 25 năm. Khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả A Nan và A Miện Lâu đã túc trực ở bên, chuyên tâm chăm sóc. Tôn giả A Nan vốn học rộng, có chính nhớ tốt, nghe một biết mười, do đó được gọi là đa văn đệ nhất. Trong đại sự tập kết kinh điển, đại bộ phận kinh văn đều dựa vào trí nhớ của ông mà được truyền miệng. Ông thiên tính từ bi ôn hòa, dung mạo tuấn tú, được phụ nữ rất ái mộ, cũng vì thế mà ông liên tiếp gặp tai họa nạn nữ nhân. 20 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả A Nan thấy đại ca Diếp đã thị tịch ở núi Kê Túc, bắt đầu cảm nhận thời gian ra đi của mình cũng đã đến gần. Ông bèn triệu tập 500 tỳ kheo đến bên bờ sông Hằng, đưa ra lời dạy bảo cuối cùng, rồi ông ung dung viên tịch ở tuổi 120. Di cốt của ông được mai táng ở bên tịnh xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá. 3. Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất. Tôn giả Xá Lợi Phất vốn tên là Yêu Bà Đề Sa, tên đầy đủ là Xá Lợi Phất Đà La. Về nguồn gốc cái tên Xá Lợi Phất, trong đại trí độ luận có viết, vua Ma Đà La có một con gái, mắt cô rất giống mắt chim xá lợi một loài thủy cầm, do đó cô được đặt tên là xá lợi. Cô được gả cho đế sa, sinh ra một con trai, đặt tên là Xá Lợi Phất Đa La thường gọi tắt là Xá Lợi Phất. Do chữ Phất Đa La nghĩa là con trai, nên tên của ông nghĩa là con trai của Xá Lợi. Thuở nhỏ, ông được sự giáo dục của phụ thân bác học đa tài và mẫu thân hiển minh, do đó ông tinh thông bách khoa kỹ nghệ. Ông cùng người bạn là câu luật Đà Tức Mục Kiền liên có rất nhiều đệ tử và có thanh thế khá lớn. Một ngày, ông gặp tỳ kheo Mạ Thắng, được biết đến danh của Đức Phật Thích Ca, lập tức vô cùng ngưỡng mộ liền dẫn trên 350 đệ tử đến tịnh xá Trúc Lâm quy y Đức Phật thọ giới cụ túc. Cả sáu anh chị em nhà ông đều xuất gia, trở thành đệ tử của Đức Phật. Lúc này, vì xá lợi Phất quy y, khiến uy đức của Đức Phật càng nổi danh, khiến thế lực của giáo đoàn càng mở rộng. Đức Phật khen ngợi, gọi ông là Pháp Tướng. Vì thế, xá lợi Phất đứng đầu trong các đệ tử, được gọi là trí tuệ đệ nhất. Xá lợi Phất nhập diệt trước Đức Phật, khi ông cảm thấy thời gian nhập niết bàn của mình đã đến gần, ông bèn quay về cố hương, an tọa trong phòng, thành tâm tịnh trí. Tương truyền sau này ông được danh hiệu hóa quang Phật và lại đến nhân gian để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. 4. Tu Bồ Đề Giải không đệ nhất Tu Bồ Đề dịch nghĩa là thiện cát, không sinh, thiện nghiệp, sinh ra ở thành xã vệ, là em trai của trưởng lão cấp cô độc, là con trai của trưởng giả Tu Mana. Về nguồn gốc cái tên của ông, trong tịnh danh sớ có ghi chép rằng, khi chào đời, trong nhà tu Bồ Đề tất cả đều là không, do đó gọi là không sinh. Lúc này, người nhà vô cùng sợ hãi, mời thầy tướng đến xem bói. Thầy tướng cho rằng, đứa trẻ này chào đời có điểm lạ là cát tướng, nên gọi là thiện cát. Tu Bồ Đề bản tính từ bi thiện lương, không thích tranh luận. Ông xuất gia tu đạo, khởi tâm từ bi, nhập vô tranh tam muội, thường hành thiện nghiệp, do đó có tên là thiện nghiệp. Sau này ông lập trí quy y cửa Phật, Hương Thích nhập không định, trở thành một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng là giải không đệ nhất. Giáo lý Bát Nhã coi ông là sư tổ. 5. Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất. Phú Lâu Na dịch nghĩa là mãn ý tử hoặc mãn nguyện tử, ông sinh ra ở làng Lana Bạt Đa ngoại ô thành Ca Tỳ La Vệ. Ông là con trai của trưởng giả thành Ca Tỳ La, là cháu của A Nhược Kiều Trần Như. Phụ thân của ông là quốc sư của vua Tịnh phạn nổi danh bậc nhất. Phú Lâu Na khi còn niên thiếu bị anh trai coi thường, bị bán cho thương gia ti tiện nhất. Hàng ngày, ngoài việc nỗ lực làm việc ra, ông còn thành tâm thờ Phật Đà, không tiếc đem hết tài sản ra để xây dựng tịnh xá, phát nguyện quy y Phật môn. Ông cực kỳ hiếu học, do giỏi biện luận, thuyết pháp khéo léo, nổi tiếng là thuyết pháp đệ nhất. Sau này ở nước Thâu Lư Na, ông thu nhận 500 đệ tử và xây dựng 500 tu viện, dốc sức hoàng dương Phật Pháp. 6. Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Thế gian thường gọi ông là tôn giả Mục Liên, dịch nghĩa là đại tán tụng hoặc đại hồ động Trong tổ đình sự uyển có nói rằng, ông tên Phạn là đại mục kiền liên, họ thái thúc hái đậu. Tương truyền thời cổ có tiên, sống ở nơi yên tĩnh trong núi, thường hái đậu xanh để ăn, vì vậy lấy thái thúc hái đậu làm họ. Mẫu thân của Mục Liên là thuộc dòng họ này. Mục Liên vốn tên là Câu Luật Đà, sinh ra ở thôn Câu Luật Đà phía Bắc Thành Vương Xá. Phụ thân ông là quốc sư của vương gia, mẫu thân ông mang họ Thái Thúc. Từ nhỏ ông đã rất thân với xá lợi Phất, đã quyết tâm rời thế tục để tu đạo. Mục Liên nổi tiếng thần thông đệ nhất. Vì ông biết được mẫu thân bị đọa địa ngục, chịu mọi khổ cực nên ông đã đến gặp Đức Phật, thỉnh cầu cách cứu mẫu thân. Sau đó ông đã cứu được mẫu thân ra khỏi địa ngục, vì vậy, danh tiếng đại hiếu của Mục Liên truyền đến ngày nay, ai ai cũng biết. Khi đó, những kẻ ngoại đạo ở Trần có oán xưa với Đức Phật khi họ thấy chuyện Mục Liên cứu mẹ nổi tiếng thiên hạ thì họ oán hận trong tâm. Thừa cơ khi Mục Liên ngồi thiền nhập định trong núi Y Hộ Thị Lợi, họ đâm chết ông. Đây là một tổn thất lớn của tăng đoàn của Đức Phật. 7. Ma Hecta Ca Chiên Diên Nghị luận đệ nhất Ma Hecta Ca Chiên Diên là tiếng Phạn dịch nghĩa là văn sức, cũng gọi là hảo kiên. Ông vốn tên là Na La Đà, là con trai của trưởng giả của thực ấp A Bàn Đề Di Hầu. Phụ thân ông là luận sư vệ đại học, ông kế thừa huyết thống của phụ thân, trở thành một vị trưởng giả hiền minh. Sau khi trở thành thành viên trong giáo đoàn của Đức Phật Thích Ca, ông càng hiển hiện tài năng xuất chúng, được ca ngợi là nghị luận đệ nhất, được mọi người cực kỳ tôn trọng. Trước đây, sau khi Đức Phật Thích Ca đản sinh, vua Tịnh Phạn mời tiên nhân A Tư Đà ở núi Tần Đà vào cung để xem bói cho thái tử mới chào đời. Vị tiên nhân này chính là người cậu của Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên từ nhỏ đã ở nhà người cậu, học tập đạo thuật tứ thiền ngũ thông. Sau này ông đến Lộc Giã Uyển quy y Đức Phật. Sau khi đắc đạo, ông chuyên hoàng dương Phật Pháp ở làng quê, được tôn làm ông tổ của ba Ly Văn điển 8. Ana Luật Thiên nhãn đệ nhất Ana Luật còn có tên là Aniloda, là con trai của vua Bạch Phạn và là em họ của Đức Phật Thích Ca. Ông thiên chất thông minh mẫn tiệp, khi còn thiếu niên, người ta đã biết ông ắt sẽ trở thành bậc đại tài. Ở thành Ca Tỳ La Vệ, sau khi được nghe Đức Phật giáo hóa, ông liền phát tâm xuất gia tu đạo, khẩn thiết yêu cầu Đức Phật đồng ý cho ông gia nhập hàng ngũ đệ tử. Một ngày nọ, ông ngồi trước Đức Phật lơ mơ ngủ gật, bị Đức Phật trách. Ông liền phát thệ cả đời mặc phấn tảo y áo rách nhạt từ bãi rác, cắt ghép lại thành áo cà sa, ngày đêm không ngủ. Vì vậy khiến hai mắt ông bị mù. Tinh thần kiên cường không lai chuyển này của ông được mọi người ca ngợi. Sau ông có thần thông, được ca ngợi là thiên nhãn đệ nhất, trở thành một trong những người đứng đầu tăng đoàn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông đừng túc trực trước linh sàng và tham gia đại nghiệp tập kết kinh điển lần thứ nhất. Công lao của ông rất lớn. 9. Ưu Bà Ly, chỉ giới đệ nhất Ưu Bà Ly là tiếng Phạn, dịch nghĩa là cận thủ hoặc cận chấp. Ông xuất thân đầu Đà La, là dân tộc bị coi là thấp kém nhất ở Ấn Độ thời đó. Ban đầu, Ông làm thợ cắt tóc của thành vương xá, nhưng bản tính ông cực kỳ trung thực, lại nhiệt tâm làm việc, nên được các quan và hoàng gia cung đình tín nhiệm. Sau này, ông cùng các công tử của dòng họ Thích Ca phát tâm quy y Đức Phật. Đức Phật truyền giới pháp cho ông đầu tiên. Sau này, do ông tinh thông giới luật, đã giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải cho tăng đoàn, nên được đứng hàng ngũ đứng đầu tăng đoàn, được ca ngợi là chỉ giới đệ nhất. Sau khi Đức Phật nhập diệt, sự nghiệp tập kết Phật điển bắt đầu, ông đảm đương công việc khó nhất là về phương diện luật tạng. Với tri thức và tài năng xuất chúng, không ngừng nghỉ, ông đã hoàn thành nhiệm vụ gian nan này. 10. La Hầu La, mật hạnh đệ nhất. La Hầu La là con trai của Đức Phật Thích Ca, mẫu thân là Gia Du Đà La. Tương truyền khi ông ở trong bụng mẫu thân những 6 năm, nên đặt tên là La Hầu La. La Hầu La dịch nghĩa là phúc trướng, liêu tòa. Có thuyết rằng, Ngài La Hầu La ra đời, đúng vào ngày nhật thực, do đó đặt tên này. Ba năm sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài lệnh cho xá lợi Phất và Mục Liên thúc dục La Hầu La xuất gia. La Hầu La bái xá lợi Phất làm thầy và gia nhập tăng đoàn. Do ông nửa chừng chảnh màng, được Đức Phật giáo huấn, ông liền phát thệ giữ nghiêm giới luật, dốc sức thực hành đạo, sau này được ca ngợi là mật hạnh đệ nhất, quả thực không phụ lòng phụ thân. Bài học kiếp nhân sinh qua lời giáo huấn của Đức Phật trong một buổi hoàng hôn mùa thu cô đơn, giữa vùng rộng lớn hoang vu vô tận, có một vị lữ khách tập tễnh vội vàng bước đi. Đột nhiên, người lữ khách nhận thấy có những mảnh màu trắng nằm rải rác trên con đường tối. Khi nhìn kỹ hơn, chúng hóa ra là xương người. Người lữ hành đang băn khoăn và suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gầm kinh người từ phía trước. Một con hổ lớn tiến đến gần. Nhìn thấy con hổ này, người lữ hành liền hiểu ra nguyên lai của những mảnh xương trắng, ông lập tức bỏ chạy thục mạng tới con đường phía trước. Nhưng người lữ hành nhanh chóng bị mất phương hướng, ông chạy đến đỉnh của một vách đá. Trong lúc tưởng như rơi vào trốn đường cùng, thì may mắn thay, có một cây thông trên vách đá, đồng thời từ một cành cây có một sợi cây leo rủ xuống. Thế là người lữ hành không một chút do dự, ngay lập tức nắm lấy cây leo mà đu mình xuống, có thể nói là thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, con hổ này vốn đang đói ăn lại bị tuột mất miếng mồi ngon, có thể tưởng tượng nó khó chịu như thế nào. Nó gầm lên một cách điên cuồng trên vách đá. Thật tốt biết mấy. May mắn thay, nơi trú ẩn của cây leo này cuối cùng đã cứu được một sinh mạng quý giá. Người lữ khách tạm thời thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn xuống dưới chân, không khỏi thốt lên một tiếng à. Hóa ra, dưới chân là biển sâu có giò, sóng giữ cuồn cuộn lại có ba con rồng độc đang ẩn mình trong sóng, há miệng mở to như đang trực sẵn. Người lữ hành bất giác toàn thân run rẩy. Nhưng đáng sợ hơn cả là cây leo, chỗ dựa duy nhất của sự sống. Phía bên trên nơi gốc rễ lại có hai con chuột trắng và đen xuất hiện. Chúng đang hợp lực cùng nhau và bắt đầu cắn cây leo. Người lữ hành liều mình lắc động dây leo, cố gắng xua đuổi chuột, nhưng hai con chuột này một chút cũng không hề sợ hãi. Và mỗi lần lắc động dây leo, liền có giọt nước từ phía trên rơi xuống. Đây chính là mật nhỏ giọt từ tổ ong được dây trên cành. Bởi vì mật ong quá ngọt, người lữ hành hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm và cứ thế thưởng thức mật ong. Đây là một câu chuyện được Đức Phật giảng cách đây hơn 2.000 năm trong Phật thuyết Thí dụ Kinh. Mỗi một sự vật trong câu chuyện đều tượng trưng cho một phần nhân sinh của chúng ta, và người lữ hành trong đó, kỳ thực chính là mỗi con người chúng ta. Vùng đất hoang dã là một ẩn dụ cho nhân sinh cô đơn bất tận của bạn. Hoàng hôn mùa thu là một ẩn dụ cho cảm giác cô tịch của cuộc đời. Mỗi người chúng ta sống trên đời này đều mang trong mình cảm giác cô độc khó diễn tả bằng lời, cảm giác này cho dù là những người thân cận nhất cũng không thể nói ra. Những mảnh xương bên vệ đường là cái chết của gia đình, người thân, bạn bè trong suốt hành trình của cuộc đời của bạn. Còn hổ đói giống như cái chết của chính bạn. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều là vô thường, cho nên bạn không thể không chết. Cái chết đối với bạn là điều đáng sợ nhất, vì vậy sử dụng con hổ đáng sợ như một phép tương tự. Cây thông trên đỉnh vách đá mà bạn leo lên, ám chỉ tiền bạc, tài sản, danh tiếng, địa vị, vân vân. Những thứ này dù có nhiều đến đâu, khi sắp chết đi cũng không thể nào mang theo được. Dây leo được ví von như một tâm lý tự an ủi bản thân. Suy nghĩ kỹ một chút, 10 năm, 20 năm trôi qua cũng chỉ như một giấc mộng, chỉ kịp kêu A lên một tiếng liền biến mất. Mấy chục năm tiếp theo trôi qua cũng đồng dạng như vậy. Hai con chuột đen và trắng liên tục cắn cây leo, ám chỉ ban ngày và ban đêm. Chúng một khắc cũng không ngừng rút ngắn sinh mệnh của bạn. Cái khổ trong địa ngục chính là ba con rồng độc, tức là ba độc tham, sân, si trong lòng. Mật ong ám chỉ dục vọng của con người. Trong vòng một ngày, điều bạn không ngừng suy nghĩ và đòi hỏi, không gì khác chính là sự thỏa mãn dục vọng này. Và cuộc sống mỗi con người cũng là như vậy, mỗi ngày không ngừng liếm mật ong, bất chi bất giác rơi xuống đường cùng. Đây chính là lời Đức Phật dạy chúng ta về nhân sinh. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất